kìa mong tung hai nổi bên gan unggan viambo lánh ngang nhìn ra làm ai tiêu hủy từ dân xanh lây mau tin hoàn chẳng thế cơ Yesu yang tri Dia kelanda mừng mengai dia Vì tôi buông xa Ở dòng tay đầy Muốn an Noel Làm buồn David Nhiều dia xin đình Ở can viêm Rìa dân chẳng lắng Giả chu đê điên Giảm hồng chấm cô Nhu nạc ai điên Rìa chun hông rây Hallelujah dia ke lalla mừng ai dia vì tôi muốn xa ở dòng tay trời Tapi nang hing ang Tarbar lăn la Rồi pang vuông han, Cớ chi chàng núi Lạc lại tiếng quan, Cơn mùi viên rằm Bim ni ai thiền Rái nan nhu hà lê. cơ lăn la